à, sau đây tôi uh, sẽ hướng dẫn ta sử dụng hàm sub total để đánh uh, số thứ tự và cái hay của cái hàm sub total tôi uh, mở tôi có một cái tệp sẵn ở đây là tệp ví dụ này tôi mở lên à, à, tôi à, bây giờ tôi muốn lọc xem là có bao nhiêu người bao nhiêu người à, dạy môn toán chẳng hạn tôi bôi đen này vào data chọn gì phim tôi và tôi chọn ví dụ môn tiếng Anh đi môn tiếng Anh tôi chọn là môn tiếng Anh đây tiếng Anh này thì ta thấy là số thứ tự ở đây là gì sau khi lọc số thứ tự là bị đảo lộn à, không theo như này nếu như số lượng liệu mà nó rất nhiều thì chả nhẽ tôi đi tôi lại đi đi đếm đúng không tôi lại đi đếm giả sử số liệu đấy hàng nghìn hàng trăm hàng nghìn người thì chả nhẽ ở chỗ này tôi lại phải đi đếm như này thế thì thay việc vì số thứ tự ta đánh ờ, thông thường và tôi nhập một này hai xong tôi kéo xuống thay vì cái việc đánh như này tôi kéo xuống ví dụ 77 người thôi thay vì cái việc này thì tôi sẽ sử dụng một cái hàm khác tôi mở cái hàm mà tôi sử dụng đấy là hàm sóc total tôi truyền tham số là tham số 3 3 chính là cái hàm cao ta này Đấy, 3 phẩy này tôi chỉ vào họ và tên hai chấm này tôi bấm đây nó ta được là B2 B2 tôi bôi đen cái B2 sau này tôi bấm F4 để chuyển thành địa chỉ tuyệt đối tôi đóng lại này enter này tôi được số 1 và bây giờ tôi kéo xuống này tôi kéo xuống người cuối tôi cũng được 77 đúng không đây tất cả ở đây đều là hàm sắp total đấy chứ không phải là đánh số 1 2 à, bình thường như thông thường và tôi à, thu nhỏ lại cho cái bảng của ta ta có thể quan sát được hết bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi lọc thử tôi lọc thử môn à, hóa đi thì ta thấy là thứ tự đã ngay lập tức là gì à, sắp xếp từ 1 trở đi theo thứ tự từ 1 trở đi và không bị ngắt quãng như cái à, ta sử dụng đánh số thông thường ví dụ môn giáo dục công dân này Đấy, thì để, à, như này ta sẽ điểm rất là dễ ta có thể quan sát rất là dễ đấy chính là cái tính năng của hàm subtotal